Chào các bé, hôm nay chị Kim Nhã sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện Một câu chuyện rất đặc biệt về những chú lùn <laughs> Và nhiệm vụ của những chú lùn này rất là đặc biệt nha Họ chuyên giữ cho các cây cối nè, mặt trời nè, cầu dòng nè Và cả những bông hoa nữa luôn được sạch sẽ và sáng bóng Mẹ em ơi! Mẹ em ơi! Ra làm việc đi nào! chơi nhỏ con nhưng thật là vui nhộn bây giờ cùng nhau đánh bóng râm râm bong bóng cùng nhau mỗi người một tay một chân lau dọn thật gọn gàng gọn đi mọi thứ đều sạch đẹp đẹp à, ây hậu đậu quá đi à mình không có muốn mà hả cái đội hình của mình đi lao dọn ở đâu mà dính dơ này kia đâu nha yêu cầu mấy bạn à. phải làm kỹ càng nha nè nè nè lùng bê bói lấu tấu Lấu tấu hay bê bối gì cũng vậy thôi Lấu tấu rồi mới bê bối Không, mình là lấu tấu Bê bối Không có bê bối Bê bối Thôi, hai bạn đừng có cãi nhau nữa. nữa Mỗi chú lùn một tính cách Hậu đậu, tinh nghịch, lấu tấu Không biết các chú lùn này có thể làm được những việc gì ta Bây giờ bạn này là ừ. lao dọn cái khu vực cục đá với lại cành hoa bên này Chị Tính ơi, còn mình thì làm gì? hậu đậu hả làm mấy lần xong tụi mình sửa lại còn mệt hơn ồ, ồ, ồ. quyết định hậu đậu ở không Rồi, sao nó sướng vậy được ở không trời ừ, có gì đâu bây giờ còn tôi làm cái gì tinh nghịch phải lao chùi cầu vòng Ê... Cái lý do gì mà mấy người này làm việc ở dưới đất rồi Còn nó ngồi không rồi tôi bắt tôi leo lên trời tuốt kia rồi tôi lao cái cầu vòng Dễ hiểu thôi Tại vì lần trước á Trong khi ba đứa này phải vất vả lao chùi cầu vòng Rồi lao chùi tất cả cây cối hoa lá còn bạn mà làm cái gì lúc đó bạn làm gì bạn nhớ không đó là tôi à, bị đau bụng như bộ Trời không dám ơi. đâu nè nha tôi lén lén tôi nhìn vô cái gốc cây bên kia bạn đang nằm bạn ngủ ngủ mà còn ngái thiệt là to bạn hả? trốn việc cho nên lần này thì phải lao cầu vòng không bàn cãi nữa bắt đầu thôi yeah. tuy là có hơi uh, gượng ép một tí nhưng mà bạn tinh nghịch của chúng ta vẫn phải lao chùi cầu vòng thôi lau lau lau lau lau lau đấy bạn mới lau cầu vòng mà sao tự nhiên bạn cứ xịt dưới đất không vậy ê ê ê ê ê, ê tinh nghịch bạn giỡn với mình á hả cầu vòng của bạn trên kia kìa bạn không xịt bạn xuống đây bạn xịt cái vậy ừ. cao quá leo mệt chết nè nha bây giờ nếu mà bạn không lau chùi cầu vòng hả lần sau mình sẽ cho bạn lau vừa cầu vòng mà vừa những đám mây luôn á hay quá các bạn nó khỏi đi chơi luôn thôi được rồi tôi lau cho làm nhanh đi thôi nào trời ơi cái cầu vòng bự chản vậy lao chừng nào mới xong trời kiếm cách nào lao cầu vòng càng lẻ càng tốt không thể để lâu được mọi người đang say sưa mãi mê làm việc kẻ lao người quét à, hay là mình sử dụng chai nước phép bởi vì chai nước phép đó biến cái là mọi vật đều sáng và mới mình đỡ phải lao à, à, mấy bạn ơi ừ? nghe sao dạ à ở ở ở bìa gần ở bên kia gặp, ở bên, bên kia gặp, ở bên kia gặp xuất hiện một vật thể lạ oh. sáng đẹp lung linh wow. À, người ta đang tiên đoán hình như là có một vì sao đang rơi xuống một vì sao đang ai mà chạm được vì sao đó có thể cầu được ước thấy con được ước thế Trẻ mãi không già Trẻ wow. mãi không già Già rồi cũng không chết Wow. Oh. Ê, ê, như vậy á là là là, chơi gì là, nữa là, đi, chỉ với mình nha chờ mình với các bạn ơi ui da đúng là hậu đậu đi đâu cũng té ra rồi á <laughs> hay quá như vậy là mình đã dụ các bạn nó ra ngoài kia rồi thật ra đâu có cái ngôi sao nào đâu ở trong đây mình tha hồ mình xài nước phép và khi các bạn trở về mọi thứ sáng mới <gasps> Ta thật là thông minh Pren, pren, pren, pren, pren Bạn tinh nghịch của chúng ta đã nghĩ ra một sáng kiến Đó là sử dụng bình phép thuật của mình Để có thể làm mọi thứ sáng bóng một cách nhanh hơn Mà không cần phải làm gì cả nhưng mà bạn ấy có biết đâu rằng khi sử dụng phép thuật một cách bừa bãi như vậy sẽ gặp một rắc rối. Làm cái gì mà có ngôi sao nào rớt đâu, ừ. tinh nghịch đâu rồi. Bây giờ việc của chúng ta là phải tìm tinh nghịch để trị tội nè. Đúng Hư rồi. dễ sợ luôn. Tinh nghịch dám lừa tụi mình. Tinh, tinh nghịch, nghịch đâu rồi? Đâu rồi? Tinh nghịch đâu? Im lặng, im lặng. Bên phải. À, Quay lại. À. Tinh nghịch. Hồi bây giờ là Bạn đã la cầu vòng xong chưa mà đi ngủ vậy? ủa thấy ngôi sao về rồi hả Ủa sao đâu mà ngôi sao bạn dám lừa tụi mình hả vậy là tụi nó đồn bậy chứ đâu phải tôi nói bậy đâu ai đồn người ta bạn bạn xạo ừ. nhưng mà nãy giờ ở nhà tôi ngoan như bộ tôi lao cầu vòng sáng bóng luôn á đâu lao cầu vòng sáng bóng rồi phải không trời ơi nhìn đằng sau lon đây rồi bé à! Bạn có lao thật sự không? Có Bạn trả lời thiệt không? Bạn, bạn nếu mà trả lời giả dối hả Là cầu vòng sẽ đè lên bạn nè Cô Tiên á Sẽ quở trách bạn luôn á Đúng rồi cô Tiên sẽ, sẽ cấm bạn 5 ngày không được ngủ Đúng rồi 5 ngày không được đi chơi 10 ngày không được ăn bánh Ờ tôi cai thiệt ạ à. tôi, tôi có xài nước phép của cô Tiên Trời ơi tôi nghe người ta nói là xịt cái này lên là mọi thứ đều sáng bóng tôi đâu biết rồi bạn có biết nước phép á, là chỉ dành khi nào mà có việc thật là khẩn cấp nhưng mà đặc biệt là phải được sự cho phép của những cô tiên và những cô tiên không thể nào mà cho tụi mình sử dụng tùy tiện như vậy đúng rồi cô tiên còn dặn á là nếu người nào mà dám uh, tùy tiện mà sử dụng nước phép á là trên vật thể đó sẽ có đặc tính của người đó kìa bạn nhìn đi người bạn chấm không mà bây giờ cầu vòng cũng chấm luôn kìa à, chỉ còn một ít phút nữa thôi các cô tiên sẽ về kiểm tra rồi dạ, bây giờ làm dạ, sao đây à? bây giờ làm sao tinh nghịch ta là gây những hậu quả không à tôi biết tôi biết tôi biết đoái công chuột tôi đoái công chuột tội bằng cách nào tôi leo lên tôi sẽ dùng bàn tay này tôi bàn tay này sẽ đối công chuộc tội sẽ lau sạch cầu dông làm sao sạch được Bạn nghe đây nè Bạn không nhớ gì hết Mỗi lần những cô tiên dạy á Lúc nào bạn cũng chẳng thuộc bài Cô tiên đã bảo cái gì Khi đã sử dụng phép thuật Đúng. Thì chỉ có sử dụng lại phép thuật của cô tiên cao nhất mới có thể tiêu diệt được thôi Đúng Bạn rồi. nghĩ bạn có phép thuật như cô tiên cao nhất không? Hạo đậu có ý kiến nè Bây giờ á nếu mà một mình tinh nghịch không thể nào mà sử dụng được phép á Thì bây giờ bốn đứa mình hợp lại đi Bây giờ mình nhớ lại rồi Lần trước á Cô Tiên có dạy cho mình đó là bài học quay ngược thời gian Bây giờ bốn chúng ta cùng hợp sức lại Quay ngược thời gian lúc mà tinh nghịch chưa có là uh, xịt phép thuật lên cầu vòng Lúc đó mình sẽ ngăn chặn kịp thời Và mình cùng hợp sức lại và lau chùi cầu vòng thật sạch sẽ Một, hai, hai ba, ba. Nghe mình nói nè Bây giờ tụi mình biết hậu quả rồi đúng không? Ừ. Bây giờ nên trừng phạt tinh nghịch hay là cùng hợp sức lại đây ừ. dù gì thời gian cũng gấp gáp lắm rồi đúng bây giờ mình hợp sức lại mình lao chùi cô dòng đi đúng rồi bạn đó cũng biết lỗi rồi bây giờ mình được rồi với bạn tinh nghịch yên cho mình hợp sức đi tinh nghịch bạn đã rất là nhiều lần phạm lỗi và những cô tiên hả cũng đã khiển trách bạn rồi nhưng bạn vẫn không nhớ bây giờ hình phạt của tụi mình đó chính là tịch thu bình nước phép thuật của bạn luôn à. và bạn đã không được sử dụng nữa ừ. hậu đậu đưa cái khăn ra đây ừ, khăn khăn khăn, khăn hồi nãy đưa tinh nghịch rồi cái khăn mà để cho bạn lau chùi cầu vòng đâu mất Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đâu? Ở đây à. Ai, lại còn dứt cả cái khăn đi nữa. Ừ. Đây à. Bây giờ cái khăn này sẽ là vật dụng ở bên bạn. Lúc nào bạn cũng phải sử dụng cái khăn đó. Đúng rồi. À, bây giờ mất phép thuật luôn à. Mất phép thuật luôn, bạn chỉ được sử dụng lao động tay chân thôi. Nhưng mà thời gian cũng còn gấp rút Và vì chúng ta là bạn bè Nên chúng ta sẽ cùng hợp sức lại dù ta tuy hơi nhỏ con Nhưng thật là vui nhộn Bây giờ cùng nhau đánh bóng râm râm bong bóng Cùng nhau mỗi người một tay Một chân lau dọn thật gọn gàng Gọn đi Mọi thứ đều sạch đẹp Rep, rep, Các bé ơi, cuối cùng thì cầu dòng của chúng ta đã được lau chùi một cách sáng bóng và sạch sẽ rồi Nhờ sự giúp sức của ba bạn chú Lùng Các bé nhớ nha, đừng học hỏi chú Lùng tinh nghịch chúng ta làm việc gì thì cũng đều phải làm đến nơi đến chốn nè và khi bạn mình có lỗi thì chúng ta nên sẵn sàng tha lỗi cho bạn và luôn luôn giúp đỡ bạn ừ. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Phải chào tạm biệt các bé thôi